nhà bè hiện tại là đang à, có khá có dấu hiệu là khá chậm phong không Vi? Dạ đúng rồi ạ. À, khá nhiều dự án à, gọi là đang giao dịch chậm và nhiều dự án à, bất động sản mới thì chưa triển khai. Thì theo Vi tình hình bất động sản như vậy thì nhận định của Vi nha. Đây có phải là một cơ hội cho quý anh chị gọi là đầu tư gọi là để ở hoặc xin lời thời điểm này không? Dạ. À, hiện tại thì à, mình đang em đang đứng ở cái khu vực này thì em thấy đây là cái không gian rất là tốt và đây là một cũng là một cái cơ hội đầu tư cho những khách hàng mà mình cũng không thể ờ, nói là cơ hội đầu tư nữa mà đây là cũng là một cơ hội để cho những chủ nhân những khách hàng nào muốn có một cái nơi an cư lạc nghiệp và một cái không gian sống rất là uh, xứng đáng để mình có thể uh, uh, bỏ tiền ra việc uh, mình gọi là đầu tư thời điểm này thì tất nhiên là quý anh chị có rất là nhiều đắn đo nhất là dòng tài chính nhưng mà dòng tài chính bây giờ không đổ vào bất động sản thì sẽ đổ vào đâu đó là một câu hỏi cực kỳ quan trọng thì đổ vào bất động sản thì đổ vào những bất động sản nào những dự án nào những chủ đầu tư nào và cơ sở hạ tầng đã hình thành tới đâu thì một trong những cái à, dự án mà Phước Sửu đang nói đến quý anh chị thì nó có khá nhiều và cái tâm điểm để cho quý anh chị lựa chọn đầu tư yeah. Dạ. nói đến dự án này gọi là chắc là mọi người đang biết là Phước Sửu và Vi đang lạc tại một cái dự án sai gai nhà bè yeah. Dạ. thì uh, có những cái ưu điểm mà quý anh chị có thể chọn đây là làm một nơi đầu tư bởi vì ở đây là hiện tại là gọi là vùng trũng của bất động sản và đối với cái một cái căn biệt thự sang trọng như vậy nhưng mà mức giá trên một cái vuông khá mềm hơn so với những cái thị trường lân cận đặc biệt là Phú Mỹ Hưng và những cái khu à, trung tâm vùng bảy như Him Lam yeah. Dạ. thì à, như Vi thử nghĩ á, tại đây nè cơ sở hạ tầng sắp tới thì hình thành nhiều như vậy thì giá bất động sản tại khu này có thể là tăng lên sau một cái thời kỳ gọi là đóng băng tê liệt như lúc này không? Dạ. À, điểm qua ở ờ, vị trí tại cái uh, dự án này ha thì uh, dự án này có một cái sự kết nối đó là cái uh, ờ, tuyến uh, ờ, vành đai 3 tức là cái uh, cao tốc Bến Lức Long An uh, sẽ kết nối cái sân bay Long Thành đến cái dự án này tầm đâu đó khoảng 20 phút và uh, kết nối uh, phía đông phía tây uh, cũng chỉ 20 phút ba cây số để ra đến cái uh, cái uh, tuyến cao tốc này đúng rồi đó là một phần thôi nha tất cả những khách hàng của khu Phước Sửu mà hiện tại đang lựa chọn tại khu dân cư này thì họ nghĩ đến đây đến pháp lý Ừ. những những dự án mà có pháp lý cực kỳ chuẩn pháp lý tốt thì đó là lựa chọn hàng đầu dạ. và cái thứ gì là luôn luôn chọn những chủ đầu tư cực kỳ uy tín ừ. và nói đến GFEC e là một chủ đầu tư cực kỳ uy tín rồi yeah. Dạ. họ đã xây dựng khá nhiều công trình giao thông tại Việt Nam như tuyến metro số 1 nè yeah. Dạ. đường Phạm Văn Đồng nè cầu Vàm Cống nè yeah. và rất là nhiều công trình tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng nữa đúng rồi yeah. thì bọn, như Vi thử nghĩ đi những cái à, chủ đầu tư lớn như vậy và giống như là Phú Mỹ Hưng yeah. Dạ. của tập đoàn Đài Loan yeah. Dạ. thì sau khi những cái công trình hạ tầng ở đó xuống cấp thì sẽ được đầu tư bài bản và xây dựng ngay luôn dạ yeah, đúng rồi. và giống như sai gai nhà bè này nè GS đầu tư một cái nơi gọi là khá đẹp yeah. Dạ. một cái nơi gọi là một nơi gọi tuyệt vời để không gian sống và là những cái cảnh quan yeah. và những chủ đầu tư quốc tế hàng đầu đứng trong những cái top lớn như vậy sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm cực kỳ hấp dẫn và pháp lý chuẩn chỉnh nhất tại Việt Nam. Dạ. Yeah. Ờ, uh, GS này có phải là dự án đầu tiên của chủ đầu tư này không anh uh, ờ, Sủ? Không, à, chủ đầu tư này triển khai khá nhiều dự án rồi. Ừ. Thì à, tại à, chỗ Thảo Điền thì sẽ có Zai, uh, Zai Riverview thì yeah. Dạ. bên đó là một cái căn hộ khá nổi tiếng rất là đẹp và đưa vào hoạt động rồi yeah. Dạ. bên quận 2 đường Nguyễn Cơ Thạch thì chỗ đầu tư này có một cái sản phẩm đó là Zai River Thủ Tiêm yeah. Dạ. đang chào bán và mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường yeah. Dạ. và tại Long Bình quận 9 thì có một quỹ đất khá lớn sẽ triển khai yeah. và Phước Sửu và Vi đang đứng tại một khu dân cư khá đẹp là Tây Ghét Nhà Bè thì tại cái phân khu này nó tại cái khu dân cư này đến 350 hecta nên nó sẽ là những cái khu dân cư tiên tiến về cái cơ sở hạ tầng đồng bộ và tất cả những kết nối hình yeah. Dạ. thành trong một khu đô thị cực kỳ đẳng cấp luôn. Yeah. Dạ. Để chọn một cái khu dân cư, à, để chọn một cái sản phẩm đầu tư trong thời điểm này, thứ nhất pháp lý, cái thứ nhì là về là cơ sở đầu tư hạ tầng. À, và những cái cơ sở hạ tầng đã hình thành yeah. Dạ. và cái thứ ba là mức giá ưu đãi phù hợp với à, khách hàng lựa chọn yeah. Dạ. thì đây là một cái cơ hội đầu tư tại nhà bè quý anh chị ạ yeah. Dạ. để có nhiều thông tin hơn nữa nhớ inbox cho Phước Sửu nha yeah dạ. và theo số hotline của Vi nữa dạ. để cho mình chúng mình sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về một cái khu dân cư khá đặc biệt nhưng mức giá gọi là đang tầm trung bình phải không? Dạ đúng rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.